Xin chào các bạn Hôm nay thì ờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip nhỏ Đây là vệ sinh cái lưới lọc của máy hút mùi Đây ờ, bình thường như nhà các bạn sử dụng máy hút mùi nhé Thì ờ, kể cả như máy hút mùi chữ T này Hoặc máy hút mùi kính cong Hoặc là máy hút mùi classic Hoặc là máy hút mùi rút Thì nó đều có những cái tấm lưới lọc như thế này Đây, đây có cái tấm lưới lọc Thì sau một thời gian các bạn sử dụng này Các bạn nhìn thấy sẽ bị hiện tượng là đọng mỡ ở đây có những ờ, trường hợp đọng mỡ nhiều nó sẽ chảy ngược cái mỡ trở xuống thì uh, bình thường cứ khoảng tầm ờ, uh, 6 tháng đến một năm là các bạn đã phải vệ sinh cái này rồi vệ sinh thì nó tránh trường hợp là à, nó giúp cho trường hợp là cái, cái máy của bạn hoạt động nó tốt hơn cái mùi nó sẽ thoát tốt hơn và cái thứ hai là nó sẽ bảo vệ cái động cơ này nó tránh bị cái dầu mỡ nó bám vào cái động cơ như thế này Đây. thì uh, <clears throat> cái cách thức để vệ sinh cái này thì bình thường là trong nhà thì sẽ dùng uh, nước xà phòng để tẩy nhưng mà thực ra cái nước xà phòng để mà tẩy được cái dầu mỡ này rất là khó nên là hôm nay uh, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà vệ sinh rất nhanh cái lưới lọc như này đây là hai cái lưới lọc nó đang ờ, rất là nhiều dầu mỡ như này nhé đây các bạn nhìn đây đây bây giờ tôi sẽ để vào đây và tôi sẽ dùng cái dung dịch này cái dung dịch này thì các bạn có thể mua ở trên mạng hoặc là mua ngoài cửa hàng nó rơi vào khoảng tầm uh, 180.000 cho đến hơn 200.000 một cái lọ như này thì bây giờ tôi sẽ bóc ra nhé đây với mỗi cái chai như này thì à, các bạn uh, lắc đều qua đã nhé lắc đều qua Đấy. các bạn pha một chút nước vào đây à, miễn sao để cho cái nước này nó, nó ngập được cái um, cái cái lưới lọc này được khi mà pha cái dung dịch tẩy rửa này ra thì các bạn nên pha vào cái chậu nhựa nhé vâng. pha vào chậu nhựa những cái đồ bằng nhựa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hóa chất thực ra cái này nó là một dạng hóa chất thôi nên các bạn sẽ đổ vào đây khoảng tầm à, bốn cái nắp như này đây mình à, cứ căng bằng, à, bằng tay thôi nhé đó này sau đấy mình sẽ cho cái lưới lọc này vào đó này các bạn à, đảo qua như này đảo qua một chút đấy. cái này à, thực ra nếu mà tốt nhất ấy các bạn nên có cái găng tay bạn sẽ dùng cái găng tay ni lông này để cho nó và đảm bảo an toàn với ra tay nhé đấy sau khi các bạn lắc qua một lúc này thì thấy cái nước dầu mỡ nó bắt đầu nó ra này thì là để tốt nhất ấy thì các bạn là cứ để ngâm ngâm khoảng tầm 30 à, phút nhé đấy. để ngâm khoảng tầm 30 phút rồi à, đây như các bạn thấy này đây, ờ, sau khi tôi ngâm khoảng tầm 30 phút này, thì tất cả cái nước mỡ này, nước dầu mỡ nó sẽ trôi hết ra đây bạn đấy thì cái tấm lưới của các bạn nó sẽ trở về như mới luôn thì ờ, cái này nếu mà bạn nào cẩn thận hơn một chút nhé thì do cái nước mỡ nó bị bám sâu bên bên bên trên cái gờ này thì là các bạn có thể dùng cái bàn chải để cọ qua thì nó sẽ sạch đây đây cái để cái nước mỡ này đó sau đó các bạn xả đi xả đi và vâng, ừ, cái này lưu ý với các bạn nhé là đối với cái ờ, tấm lưới lọc bằng ờ, bằng nhôm này nhôm 5 lớp như này đây là tấm lưới lọc nhôm 5 lớp thì ờ, một số cái dòng hút mùi thì nó có hai loại một là nhôm 5 lớp và cái hai là dòng inox inox thì các bạn có thể sử dụng được các chất tẩy rửa khác còn lại mà đối với dòng nhôm 5 lớp này tuyệt đối các bạn không được dùng vim nhé dùng cái chất tẩy rửa vim ấy vim dành cho nhà vệ sinh ấy bởi vì cái nhôm này nó sẽ bị ăn mòn dẫn tới là ừ, sau khi các bạn sử dụng thì nó ừ, sử dụng cái vim ấy để mà tẩy rửa thì nó sẽ bị làm hỏng cái cái, cái lớp nhôm này và một thời gian sau nó sẽ bị xỉn lại Đấy. thì là ừ, các bạn chỉ được dùng cái chất smart clean này hoặc là dùng cái chất tẩy rửa nào đó ngoài ngoại trừ vim Đó. như vậy là mất khoảng 30 à, phút nhưng mà bạn kỹ hơn một chút ấy, mà cái tấm lưới này nó nhiều dầu mỡ thì các bạn có thể ngâm lên một tiếng ngâm một tiếng ừ, xong sau đó là các bạn rũ ra như này là các bạn có thể uh, vệ sinh xong cái tấm lưới lọc xong sau đó là các bạn à, phơi khô tấm lưới lọc này nhé và và gắn lại trong máy như bình thường đây là cái ờ, video mình hướng dẫn về cái cách mà các bạn có thể vệ sinh cái lưới lọc nhôm năm lớp cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại